bếp có hiệu là Paloma PA N41B Đây là nội thất bên trong của bếp đây Bây giờ tôi sẽ đóng nắp lại để các bạn cùng xem ngoại thất và test những tính năng của bếp Bếp được xuất xưởng vào tháng 6 năm 2018 Đây là bếp nướng này Có mâm và đĩa nướng bằng inox còn ưu điểm của bếp ga Nhật đối với bếp ga Việt Nam á bếp ga được xuất xuất ờ, được ờ, xuất xứ từ Nhật rất là bền an toàn và tiết kiệm có ờ, đây là cảm biến phá ga phá ga tự động nè khi mà gió thổi tắt lửa hay nước tràn đây là cảm biến phá ga tự động cái hình nó giống như là cái đầu mở hàng vậy tính năng đầu tiên á tôi cũng sẽ thử là phá ga khi tắt lửa tôi sẽ mở hai bếp nấu nè và một bếp nướng ngọn lửa xanh đẹp bây giờ tôi sẽ chỉnh nhỏ lửa cho dễ thổi để thực hiện tính năng là gió thổi tắt lửa sau 5 đến 7 giây á, cảm biến sẽ nhận được tín hiệu bếp sẽ tự động khóa ra lại còn một số <clears throat> còn một một số nơi bán họ cũng quảng cáo đây là tính năng chống trào hàm ý nước trào da làm tắt lửa mà các bạn để ý nè cái đầu chia lửa nó cao hơn mặt bếp hai phân nước mà cái trào da đi nữa thì cũng tràn trên mặt bếp không thể nào làm tắt lửa được nguyên nhân chính mà do tắt lửa chỉ do gió hơi mặn nên bếp nó mới tắt đây bếp đã phá ra và kèm theo trứng bếp bếp nướng chưa tắt bếp nướng đã tắt rồi không tắt thì vẫn còn đang mở đây đây là cảm biến cái nồi nè khi mà nó nhận được 250 độ á bếp sẽ tự động tắt lửa và thoát ra Để tôi sẽ thử là tính năng là nước cạn nồi cho bếp ga này thì à, ở dưới đáy nồi á nó phải đặt trên 300 độ thì bếp nó mới khóa còn nếu các bạn thử tính năng này ở nhà các bạn nên dùng nồi có cái đáy dày nếu mà các bạn dùng nồi có cái đáy mỏng á nó dễ tán nhiệt nhiệt độ mà nó dao động từ 200 đến 250 độ á, thì cho dù các bạn thử có buổi bếp nó cũng sẽ không khóa hoặc cái đáy nào các bạn nó bị cong lên đó không được tiếp xúc được cầu à, que cảm biến cho dù các bạn đang nấu ở nhiệt độ cao thì bếp nó cũng sẽ không khóa còn về phòng bếp ga Nhật á nó đánh lửa bằng IC bằng hai pin đại nè nên nhà sản xuất bên Nhật á khi mà chúng ta sử dụng một bếp á, thì tất cả các bếp còn lại nó cũng sẽ đánh lửa theo mục đích của nó là đốt cháy lượng ga thừa nếu có rò rỉ trong bếp nhưng pin con ó con thỏ nè pin này sử dụng cho cái ga nhật được 15 đến 20 ngày còn pin Panasonic Toshiba là pin Maxell á ba loại pin này sử dụng cho cái ga nhật được 30 đến 40 ngày thì tất cả các loại pin này rất là kém nên các bạn hãy tránh ga về pin á đối với dòng bếp này tôi sẽ thay thế hai cục pin đại bằng một pin pin sạc pin thì cũng có cực âm và cực dương thì khi giao bếp tôi sẽ đánh dấu cộng và trừ đi theo pin đó là một cục sạc có đoạn dây dài 3 mét thì lát tôi cũng sẽ lắp pin sạc cho các bạn cùng theo dõi còn à, bếp ga nhật á, có lò nướng rất là tiện lợi nướng thì được các à, các bạn nướng thì được à, các loại <coughs> nướng thì các bạn à, nướng được các loại à, lò nướng nướng gì cũng được không có như à, cái kiểu truyền thống mà ta phải đi nhóm lửa than à, khi à, nướng các bạn à, nên cắt ra hai phân tại vì từ cái à, mặt lửa <coughs> mâm lửa áp xuống á nó chỉ 5 phân thôi nên các bạn à, cắt mỏng ra đây hai bếp đã có ờ, nhiệt độ cao nè nó đã tự động giảm nhỏ lửa cho dù cần gạt à, đang ở vị trí lớn nhất bếp bên trái là 239 độ bên phải là 227 độ thì tùy mỗi điểm nó có sẽ có nhiệt độ khác nhau còn bếp ga nhật á rất là tiết kiệm ga thực tế à, gia đình tôi có bốn người ngày nấu ăn hai hai buổi một bình ga giá khoảng ba trăm hai á thì à, tôi xài à, khoảng hai tháng rưỡi thì bình quân à, mỗi ngày chỉ à, một, một tháng á thì khoảng 150 ngàn tiền ga thôi rất là tiết kiệm thì à, nếu mà các bạn sử dụng à, bếp này trong 2 năm á, thì cái tiền tiết kiệm ga bằng cái tiền bếp mà các bạn đã mua ban đầu còn đối với tất cả các dòng bếp ga nồi điện nhật á cái loại van mà phù hợp với nó là loại van 50 lốt 345 m van này nó cho có lượng tiết lưu ga ổn định và giúp ngọn lửa xanh hơn những bên ga ở nhà mình sử dụng bên này bên tôi bán hỗ trợ cho khách giá 130 một số nơi khác á, họ bán khoảng 200 và họ cũng có quảng cáo nhiều loại van được nhập khẩu từ châu hay là Nhật á thì các bạn nên cân nhắc vì tất cả các loại van ga này nó được sản xuất tại Việt Nam nó chỉ mang công nghệ của Nhật thôi Ca này được sản xuất ở quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh.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 phía bên trái tôi đã tự động tắt lửa và phá ra cho chế độ lên nước cạn nồi không tắt thì vẫn còn đang mở đây còn các cửa hàng bếp ga các tỉnh thành khác á, muốn phân phối thêm mặt hàng à, nội địa nhật thì uh, liên hệ với anh Nam qua Zalo, Facebook, Weibo đều được hay số điện thoại 0909 306 149 còn các bạn xem YouTube trên TV á các bạn hãy tìm kiếm vào remote rẻ hơn khuyến mãi để đón xem những video ờ, mới nhất của chúng tôi và các bạn click vào nút đăng ký subscribe bên dưới video để đón xem những video của bếp vào ngày mai và đừng quên chia sẻ với ông bà người thân mình cùng xem đây bếp nấu bên phải tôi cũng đã tự động tắt lửa và khóa ra các chế độ nước cạn nồi bây giờ tôi cũng sẽ lắp bên sạc cho các bạn cùng theo dõi pin thì chỉ có một cục thôi nên không đủ đôi <clears throat> không đủ đôi dài với hộp pin thì tôi gắn kèm thêm một cái lò xo thì khi nhận bếp về nhà các bạn ờ, móc cái lò xo vào đầu cục dương nè ngay cái kẻ này nè các bạn móc vào Đây, móc vậy cực dương luôn luôn hướng ra bên ngoài cực dương là dấu cộng một đầu lò xo thì các bạn tiếp vào miếng thép ờ, bên trong hộp pin nè bếp sử dụng pin sạc hoạt động bình thường còn để nhận bếp bên nếu á các bạn có thể nghe nhịp tính lửa của bếp nè nhịp tính lửa nhanh liên tục là bên đầy chậm dần là bên nếu hoặc ta có thể ờ, theo dõi theo cái đèn thôi chứ nghe học pin nè khi ờ, pin nếu á, nó sẽ báo đỏ lên còn đây là đầu chờ của sạc pin đây thì khi hết pin các bạn cắm cục sạc vào thời gian sạc của pin sạc này nó khoảng 18 tiếng nếu các bạn mà không có thời gian theo dõi á, thì các bạn nhìn cái đèn trên đầu cục sạc nè đèn xanh là pin đầy nè đỏ là đang pin vào đèn đỏ nè nó đang pin này vẫn còn nhập pin vào được nè khi nó chuyển qua màu xanh là pin đầy một lần sạc á thì à, ta có thể xài được khoảng được 3 tháng còn tuổi thọ của pin pin này á nó khoảng được 4 năm nên các bạn khỏi lo phải hai pin thì đối với dòng bếp này á nó không có tích hợp hẹn giờ nấu và hẹn giờ nướng thì tôi cũng bán kèm theo ổ cắm hẹn giờ giúp chúng ta thực hiện những món ăn mà biết thời gian chính thì uh, ổ cắm hẹn giờ này được 60 phút các bạn mượn vào uh, cục sạc nè cắm ổ cắm hẹn giờ đó các bạn cắm vào ổ điện đây mình sẽ chỉnh một phút nè thì khi các bạn sử dụng ổ cắm hẹn giờ đó các bạn phải lấy pin ra để sau khi hết thời gian cho nấu cắm hẹn giờ bếp nó mới tự động tắt lửa và phá ra lại nếu các bạn không lấy bên ra thì sau khi hết thời gian cho nấu cắm hẹn giờ bếp nó cũng sẽ hoạt động bình thường còn về khi nướng các bạn nên cho ít nước vào mắm hứng nè để hơi nước bốc lên cũng làm mềm thực phẩm cái nướng nó không có bị khô còn à, bếp bên phải á, có nút gian ờ, xào đồ khô nè ta giữ 3 giây nó sẽ ờ, đây, nó sẽ bao đỏ lên thì thông thường cảm biến này nó nhận được 250 độ á, bếp sẽ tự động tắt lửa và phát và <coughs> phá ra thì khi các bạn chọn ở chế độ 3 giây này á, cảm biến sẽ tăng lên được 300 độ giúp ta gian xào lâu hơn bếp thì được bảo hành một năm nếu trong 10 <clears throat> trong 10 ngày đầu á bếp có bị lỗi về kỹ thuật á tôi sẽ đổi trả bếp khác bằng giá trị bếp các bạn đã mua vú bếp cũng đã được bọc, bọc lưới chống chuột và che kính những lỗ lớn xung quanh bếp chống chuột tuy vào cắn phá đứt dây điện đây sau khi hết thời gian một phút trên nấu cắm nè bếp nó cũng đã tự động tắt lửa và thoát ra công tắc thì vẫn còn đang mở đây thì vừa rồi tôi cũng đã hứa hết những tính năng của bếp cảm ơn các bạn hẹn các bạn ở video sau